Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2021, tức ngày 3 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày canh dần, tháng bính thân, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh dần hôm nay là nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Con giáp xung tháng bính thân là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. 1. Tử vi tuổi tý Người tuổi tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dưới sự nâng đỡ của tam hợp bạn vốn là một người thông minh và sáng tạo nên bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc. Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ giúp mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh rằng trong gia đình bạn đang tồn tại một vài mâu thuẫn không thể bỏ qua. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên để khúc mắc trong lòng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Tỷ kiến báo hiệu một ngày đầy bất ổn đối với người tuổi sửu. Những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa anh em, bạn bè hoặc đồng nghiệp xảy đến không ngừng và điều này ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn không nhiều thì ít. Nếu phải đứng giữa những tranh chấp như thế này, bạn cần giữ vững chính kiến của mình, không để những lời nói ngà nói nghiêng tác động, bản mệnh đủ vững vàng để phân biệt được thị phi. Thổ khắc mộc, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, chính quan chiếu mệnh, hôm nay sẽ là một ngày may mắn đối với người tuổi dần. Bạn có thể đạt được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, nhất là với những ai theo đuổi con đường công danh. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người, từ lãnh đạo cho tới đồng nghiệp xung quanh nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, đến đầu đến đũa. Đây là bàn đạp để bạn có thể tiến những bước xa hơn nữa trong tương lai. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, bản mệnh nên có sự sắp xếp để thực hiện những kế hoạch cho phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Tuy nhiên, chính bạn cũng không nên đè nặng áp lực lên con cái. Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Nếu cứ cứng nhắc, một mực giữ ý kiến của mình thì những bất đồng sẽ chẳng thể giải quyết, bạn cần phải học cách lắng nghe những điều người ấy nói. Thiên quan cho thấy sự nghiệp của bạn cũng chẳng mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Kẻ tiểu nhân hãm hại bạn có thể là những kẻ chủ động tiếp cận hoặc thường xuyên nịnh bợ bạn đấy, đừng vội tin theo những lời êm tai. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. 5. Tử vi tuổi Thìn, Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi thìn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi khiến người khác nghĩ sai về bạn. Tuy nhiên, bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, bạn chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù đối tượng giao tiếp là ai đi chăng nữa. Đừng để những lời nói hớ trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Thủy khắc thổ cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người,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 vì vậy, bạn hãy nhanh chóng chấp lấy cơ hội trước mắt. Dù có thể bạn đã hài lòng với thực tại và không muốn nhận những trọng trách lớn lao, nhưng bạn cũng không nên để kẻ khác nâng tay trên những điều vốn thuộc về mình. Hỏa sinh thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau vì thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện tương hại, bản mệnh dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược mình. Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình, bởi nếu cứ bỏ dở công việc giữa chừng như vậy thì càng lúc bạn sẽ càng ngại bắt tay vào làm. Hỏa sinh thổ, quý nhân của bạn có thể chính là người thân trong gia đình bản mệnh. Bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Người tuổi mùi quá mức tự tin thành ra chủ quan trong ngày phạm cục diện tương hình, Bản mệnh thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác bởi cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai có thiện ý với mình. Cho dù không muốn tiếp thu đi chăng nữa, bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng. Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác, Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thổ sinh kim, người tuổi thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình lâm vào bước đường xa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất. Dưới tác động của thương quan, sự nghiệp của bản mệnh sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc biến động trong ngày hôm nay. Hãy chú ý khi giao tiếp với những người có quyền cao chức trọng, đừng ăn nói quá bỗ bã kẻo bạn sẽ vô ý làm mất lòng người khác. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, Dậu, Tuất. 10. Tử vi tuổi Dậu. Hôm nay người tuổi Dậu với kinh nghiệm phong phú dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người. Dưới sự giúp đỡ của tam hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có điều con giáp này cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân thổ sinh kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất Sửu tuất tương hình khiến người tuổi tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều vì đã ăn nói quá thẳng thắn, cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa mà việc truyền đạt không hiệu quả thì cũng sẽ không được ghi nhận. Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại, bạn không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh, sức nhiều người có thể khiến rắc rối lớn hóa nhỏ. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp tài thần. Có như vậy thì mọi việc sẽ được tiến triển thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thân, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Chính quan trợ mệnh, người tuổi hợi sẽ đạt được kết quả lý tưởng nếu tham gia vào các kỳ thi cử hoặc các cuộc thi tuyển. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng và tin tưởng vào bản thân thì chẳng có thử thách nào bạn không thể vượt qua. Tuy nhiên, người giữ quyền cao chức trọng nên cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người. Đừng cho rằng mình là người lãnh đạo thì không cần phải học hỏi người khác,